một cái tin rất là vui và đặc biệt đến với uh, các cháu nhỏ thiếu nhi uh, ở trên uh, bản nghèo Háng Trắng Lừ này thì trong thời gian tới là chỉ còn vài ngày nữa thôi là trung thu rồi ấy thì uh, Giang có nhận được một cái tin vui đến với các cháu đó là của anh chị Lan Trần ở bên uh, Mỹ uh, có ủng hộ cho uh, các cháu nhỏ để làm Tết Trung Thu cho các cháu ở trên này này là 4 triệu đồng đó và một số tiền nữa là anh chị cũng ủng hộ tiền xăng cho bà con để làm nối tiếp con đường tấm lòng vàng là 6 triệu đồng à, cũng các anh chị nhá và một cái tin đặc biệt nữa thì Giang mới mới nhận được là có một cái tài khoản là của chị Kim Loan Nguyễn Đấy, có gửi cho Giang và số tài khoản là với số tiền là 43 triệu 890 ngàn đồng nhưng mà không biết là để ủng hộ con đường mang tên tấm lòng vàng hay là ủng hộ cái hoàn cảnh khác thì Giang cũng chưa rõ cũng chưa nhận được cuộc điện đấy thì Giang cũng chỉ nhận được cái tài khoản là số tiền là như vậy với tên người gửi là như vậy à, mong rằng quý cô bác anh chị mạnh thường quân nào mà có gửi cho Giang thì hãy liên lạc lại cho Giang để Giang biết và lên danh sách à, các mạnh thường quân hiện tại thì à, thời tiết vẫn còn đang mưa nha quý cô anh chị ạ đấy thì à, bây giờ mình sẽ vào để hỏi cô giáo là xem tình hình là thời gian tới là tổ chức trung thu cho các cháu như thế nào và với số tiền như vậy thì mình sẽ vào hỏi xem danh sách à, các cháu nhỏ trên này này bao nhiêu người và nên mua cái gì và chọn cái gì để tổ chức cho các cháu mình cũng muốn vào để tham khảo ý kiến cô giáo mầm non ở trên này đấy à, xin mời quý bạn anh chị là cùng à, theo dõi video đấy, hiện tại mưa thì à, các bạn anh chị có thể đấy là ở phía bên kia còn hửng nắng một chút kìa thì mình có thể nhìn thấy những cái à, những đám mây này nằm bao phủ ở trên những cái, cái ngọn đồi khá là cao luôn và trên bản này anh thấy là bà con những cái thửa ruộng bậc thang này bắt đầu là chín dần rồi và con à, trong thời gian tới là cũng phải à, đi gặt nữa đây những đám xương vẫn còn còn còn bao phủ hết những cái nóc nhà ở trên này này nhìn rất là đẹp luôn cái cảnh này những cái điểm này là điểm trường mầm non và hiện tại thì cũng đã là, là trưa rồi 12 giờ rồi thì uh, các cháu là có lẽ là đang đang học bài ở trong này và đã ăn nghỉ ăn cơm trưa chào cô giáo nhá không ờ thế đang đang cho học sinh ấy ăn cơm à Oh. chúng chào các con nhá Oh ăn cơm trưa đây đây đây là cơm trưa của các con đây à ai giờ à chào chú ừ, ngoan nhở hai à, cô giáo nấu món gì đấy hôm nay các bạn mang cơm này mang thức ăn này này à đấy à Oh qua vâng, cho ăn rồi à, thế là cơm này là của, của gia, đình. gia đình nấu mang đến đây à, à, xong là cô giáo có nấu thêm gì cho các con không có ạ hôm à. có gì thì mình sẽ nấu thêm à thế à hôm nay sao ít học sinh vậy hôm nay trời mưa nên các cháu đường rất là xa các cháu uh, đi những người ở quanh đây và những người xa thì bố mẹ không đưa được đi à thế à cũng ở xa quá là không đến được đấy ồ ừ thì các con ờ, các ờ, cháu, cháu đi nhỏ. các cháu ở đi qua những cái khe suối nên là suối rất là to nên các cháu không ừ, đi được đây ừ, ừ, ừ. là vất vả đúng không ừ. đấy cuộc sống ở trên này thì uh, mọi người là biết là các cháu được uh, ấy là đầu tư cái ngôi trường nó nhỏ nhỏ đây cũng uh, điều kiện là cũng phòng học rất là tốt để giúp các cháu sau này học hành nó tốt hơn đấy là ăn cơm trưa đấy là cô giáo chuẩn bị cho các cháu là rất là tốt đây là các uh, phụ huynh các cháu nữa hôm nay chỉ hơn hơn hơn 10 thôi nhỉ hơn 10 người đi học mưa quá oh. con ăn cơm này có ngon không hả có ngon không căng căng hả chú ừ giỏi vậy ừ. cháu mầm non hôm nay lên thông báo cho các con và cô giáo biết là có tiếp tục là có chị Lan Trần hôm trước cô gửi cho các con kẹo ấy vâng quà là là anh chị ấy lại tiếp tục gửi cho các con là trung thu là với số tiền là 4 triệu đồng Đấy thì à, hôm nay là chú à, lên nói chuyện với cô giáo và báo cho cô giáo với lại con biết là trong thời gian tới xem là cô giáo là muốn tổ chức cho các cháu bánh kẹo hay như thế nào ở cái điểm trường mình này này thì có bao nhiêu học sinh các cháu nhỏ từ 12 à, tuổi đổ xuống ấy thì mình có thể lên danh sách cho là tập trung về đây xong là tổ chức như thế nào thì muốn hỏi ý kiến cô giáo là mình sẽ đưa tiền cho cô giáo với số tiền là 4 triệu đồng vâng. Đấy là báo là như vậy để cô giáo biết để xem cô giáo là có có, có cái ờ, kế hoạch như thế nào không? Vâng, nếu mà như thế thì em cũng rất cảm ơn anh ạ. Nên là à, tổ chức trung thu thì à, em sẽ lập danh sách những trẻ phải đi học mà cơ bản bây giờ là các cháu đi học ở dưới trường ở ừ. dưới trường thường các cháu tổ chức trung thu cho tổ chức trung thu cho các cháu ở dưới trường rồi và ừ. mình sẽ là tổ chức ở đây cho các cháu ở đây ừ. thế thì mình, mình ờ, lên danh sách thì khoảng bao nhiêu người thì em có biết không phải ờ, xem vào ngày thứ bảy chủ nhật hay là vào những ngày học bình thường ạ nếu mà ngày thứ bảy chủ nhật thì các cháu về các cháu dưới ừ. trường kia về còn nếu mà học những ngày bình thường thì chỉ có các cháu ở trong lớp mình à thế à thế nên mình cố gắng lên ờ, danh sách xem nó đông đông ờ, các cháu để cho các cháu tổ chức cho nó vui ấy vâng. nếu mà có cái xã mà hoặc là ấy người ta ủng hộ thêm thì mình có thể tổ chức cùng cũng được cho một ngày hoặc là ừ, cô giáo xem là lịch thời gian mà tổ chức các cháu có thể là chiều ngày 14 chiều tối ngày 14 để báo các phụ huynh ấy là dạ, có như vậy thì các anh chị ấy à, ủng hộ cho các cháu nhỏ trên vùng cao là để chúc trung thu để các cháu vui và động viên các cháu đi học thì à, cũng do à, anh nhận được như vậy thì nhưng mà thực tế là anh muốn hỏi qua cô giáo để kết hợp cùng cô giáo xem là làm nào tốt cho các cháu dạ vào ngày thứ bảy thì các ừ. cháu về các ừ. cháu ở quanh đây các cháu về thì em sẽ lấy danh sách của những à, cháu gần đây thì là tổ chức cho các cháu luôn ừ, cũng là cứ 12 ờ, 12 tuổi 12 tuổi là vâng. mình à, lấy danh sách đổ lại đổ lại trên 14 15 thì mình thôi vâng. thì có thể là cho quà nhỏ nhỏ cũng được vâng. yếu là các cháu nhỏ ừ. thì em cũng à, thay mặt các cháu nhỏ em cảm ơn chị Lan Trần cũng đã tổ chức cho các cháu một buổi trung thu à, em cũng không biết nói gì hơn em cũng chỉ biết là cảm ơn ạ ừ. Ôi, cảm ơn cô giáo nhá với các con nghỉ nhá vâng ạ. chú về nhá mấy hôm nữa thì uh, cô giáo và chú và mọi người sẽ tổ chức cho các con là trung thu là rằm ấy ngày 14 à, buổi chiều đây mọi người có thể là chú về kịp ở thị xã nghĩa lộ chú sẽ lấy cái đèn lồng lên của anh khuê nữa đấy là anh ấy gửi cho các con cái hai là cái số tiền mà của chị anh chị Lan Trần ở bên Mỹ có gửi cho các con số tiền là như vậy thì chú sẽ kết hợp với cô giáo để tổ chức cho các con sẽ vâng làm thế nào là các con mà vui nhất để các cháu đến trường đi học và động viên các cháu mới là cái cái quan trọng thì à, thế hệ tương lai trẻ là các cháu này là sau này có thay đổi hay không như cô giáo này sau này cố gắng học này học lên giỏi giỏi các con mà học lên giỏi như cô giáo này làm giáo viên này đứng trên bục giảng này để dạy chữ này để mang cái văn hóa này đấy ở tận dưới Hà Nội này đấy, rất là nhiều nơi nhỉ yeah. vâng ạ vâng ạ oh. ăn giỏi vào có các con ăn đi nhỉ vâng ăn đi nhá ăn đi xong là nghỉ trưa tức là mấy giờ để học hôm nay thầy nguyên cho các cháu à thế à vâng. là chiều chiều thường thường mấy giờ 2 học 2 giờ học 12 à, giờ học vâng, 2 à. giờ chiều à thế à ừ. các cháu nghỉ trưa đến 2 giờ chiều à, à. Thôi cảm ơn cô giáo nhá. Vâng. Xin phép cô giáo thì ờ, anh về nhá. Vâng ạ. Thì, dạ, uh, thật sự là những người uh, đồng bào trên này mà, mà ý thức được như vậy là rất là tốt. Ấy. Và có nhiều nơi mà Giang lên Hà Giang còn cũng có cái ngôi trường cũng được đầu tư này. Nhưng mà các cháu học thì ờ, lại lại cái quy củ nó chưa có lắm. Thì giáo viên thì cũng người Hâm Mông thôi mà cách mà bố trí mình thấy là khăn mặt rồi các cháu rồi giày dép này rất là rất là giỏi luôn Đấy, biết xếp ra này rồi chưa nghỉ ở đây Đấy, tối thì mới về nhà tại vì nhà xa mà Đấy, còn cái à, ngôi trường này thì à, được uh, mình thấy là có một cái công trình là của Apollo đơn vị là tài trợ cho bản này mới năm nay thôi đấy còn khá là khó khăn nghèo Thế là các cháu đến là hầu như mỗi người có một cái à, ấy luôn này Cái vị trí tên đựng thức ăn này Sách vở này Quần áo này Đấy như, như bên nước ngoài luôn đấy Cái này là của chương trình Apollo này, tạo trợ ừ, Thấy là rất là tốt Hữu ích để rèn cho các cháu biết được cái à, tính uh, gọi là mình uh, mình gọi là kỷ luật từ lúc bắt đầu nhỏ là ý thức đấy cái ý thức là quan trọng là các cháu biết được là đồ nào là đồ của mình vị trí nào là vị trí của mình Đấy, cách sắp xếp bố trí là mình thấy là cái chương trình à, mà xây dựng tài trợ ngôi trường của các cháu nhỏ điểm trường háng trà lừ này háng trắng lừa này rất là tốt đó thì mình có hỏi qua là cô giáo là được, được à, cái, à, cái cái đơn vị tài trợ là Apollo Đấy, tài trợ cho các cháu ngôi trường mới cất xong vào tháng 2 tháng 3 năm 2019 này Đấy, của ba anh chị nhé mới được mấy tháng thì thấy các cháu đến học rất là vui ở phía bên này thì là có nhà vệ sinh này đấy là các cháu là đi vệ sinh luôn đấy rất là sạch sẽ khép kín nhà nhỏ thì là để cô giáo có thể ở lại đấy ngủ lại trưa trọ còn ngôi trường uh, cấp 1, cấp 2 thì là học ở bên xã cách 12 km từ bản này đến xã khá là xa ba anh chị ạ Đấy, hiện tại thì cũng bắt đầu đang hưởng hưởng được một chút thì bắt đầu là nắng bắt đầu lên rồi mình hy vọng là cái con đường tấm đồng vàng thì là trong thời gian tới là nếu mà nắng được thì mình tiếp tục là làm tiếp đấy cái ngôi trường của anh chị nhé đó biển rất là mới Thời gian tới thì nắng thì mình ờ, sẽ tiếp tục là mình sẽ làm cái con đường tấm lòng vàng này để nối tiếp cái ờ, đoạn đường những ờ, chặng đường mà còn rất là dài trong cái thời gian tới đấy đang chỉ sợ nhất là bà con là đi gặt lúa này không có thời gian này về lại là công trình nhà nước chuẩn bị làm nốt cái đoạn đường là 500 m nữa đấy thì sợ là mình không chở vật liệu lên vướng chỉ sợ là mất thời gian đấy lo lắng cái đó thôi chứ còn vấn đề khác thì ra cũng không, không lo lắng đâu đấy thì mình ờ, cũng xin ờ, thông báo cho các bạn chị cùng toàn thể mọi người biết là cái tin vui rất là nhiều đến với bản nghèo háng trắng lừa hy vọng rằng trong tương lai thì bản háng trắng lừa sẽ phát triển nhất là về uh, giao thông này đường trường trạm học hành cho các cháu sau đó để phát triển kinh tế Ờ, giao thông nó đã thuận tiện đi lại thuận tiện rồi thì chắc chắn là cái kinh tế của bà con cũng sẽ khấm khá lên dần và điều kiện của bà con sinh hoạt trên này cũng sẽ được cải thiện ừ, rõ rệt à, hy vọng là trong tương lai là như vậy thì có lẽ là video hôm nay mình đến thông báo là như vậy thì à, Giang cũng à, xin phép được khép lại cái video này thì hẹn à, quý cô bác anh chị cùng toàn thể mọi người là ở những video tiếp theo à, xin chào tạm biệt hẹn gặp lại quý ba anh chị cùng toàn thể mọi người